Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Bỏ nha, bỏ nha, bỏ nha, bỏ nha. Đây ca với cây xa nó lên luôn rồi. Địt mẹ chúng mày. Tôi anh ơi, anh ơi. Anh ơi đừng có làm thế mà. Anh ơi! Ừ, ừ, mày dĩ tao, mày dĩ tao chắc dĩ được. Chắc dĩ được đấy. Mẹ Nhìn tên thằng rừng nó hơi rung á, Tên thằng rừng bên kia à Nhà tôi ba đời kéo ranh Ôi ôi căng căng căng ba đời kéo ranh luôn ở đây à cây thuê số một đây nè ấy rồi được rồi từ để tôi để tôi đánh được anh em đánh được anh em đánh được anh em dí dí nó cho dí dí nó cho anh hiếu phóng một phóng một phát mày nhà mày ba đời kéo run à mình lấy cái thu thập thôi lấy cái thu thập nhẹ mới vô mà mà mà chắc on để mà quảng cáo cái dịch vụ kéo răn thì cũng căng đấy cũng cũng uy tín đấy <laughs> ây da bên kia mấy ông cái thuê thế một cái hai đây nhà tôi ba đời bị mày đi ra đây xương khớp Đến đời tôi là đời thứ bốn Điện ai đấy Đi chơi đây Ông ăn con blue luôn anh em nhé Nó đang ra này Ăn đi ăn blue cho nhanh Ủa Thì Karim cầm flash à ba đời cày thuê à ba đời cày thuê gặp mà anh hiếu anh hiếu níu chặt tay luôn cái gì mà khuyên nhiều thế rồi à, không có đập đá điên à anh em điên à sao tự nhiên bảo phải đập đá cùng ai đây thằng nào đi đồn đập đá đấy Mẹ đi đồn lung tung lung ta Người ta nhìn vào người ta tưởng thiệt Mình này nó ác quá Người ta thì người ta ở cầu đập đá Mà cứ bảo người ta đi đập đá Không hiểu, không hiểu kiểu gì Ờ à, Người ta là ở đường cầu đập đá Mà cứ đi đồn là mình là đi đập đá Cháu hiểu kiểu gì Tè luôn nhiều khi mình tè hiểu được là cái ngôn ngữ Việt Nam nó hơi phức tạp Nó hơi phức tạp một tí Rồi xong Này đi nào Ơ Ây da Con DNA này nó không đồng nghiệp anh em ạ à. <laughs> Ây da Bruh ờ, mày ghê Mày nhất DNA này đồng nghiệp lúc này Cái thôi lúc này Mình nghĩ là chắc là thằng Pan nó đua với thằng Heka đấy Pan này đi ram hay đấy mọi người đây nè đây nè hay quá chết chết chết mày ơi có ai không có ai vào không có ai vào không ok rộng anh em chơi với chơi mày luôn chứ ba đời cày thôi ba đời cày thôi à <laughs> à toàn chưa không có định giả ca tuyên ơi mày cứ đi đồn linh tinh cứ hết thằng đức này qua em đấy cứ đi đồn đấy đi đồn ca với đá với kẹo thôi em hiếu là chỉ định giá mọi lời kèo thôi không có định giá mọi lời kẹo có được ra rồi kìa này nó nó áp đặt mình ma kiến xấu á thì tận được nha chơi luôn em ơi thôi thôi bỏ thôi bỏ thôi bỏ thôi bỏ thằng ra là chết em không bỏ nhá bỏ nhá bỏ nhá bỏ nhá hay ca với cây xa nó lên luôn rồi địt mẹ chúng mày thôi anh ơi anh ơi anh ơi đừng có làm thế mà anh ơi ừ ừ mày dĩ tao mày dĩ tao chắc dĩ được chắc dĩ được đấy má đây nè xong anh em cứ dĩ thôi cứ dĩ thôi <laughs> không đến tốt đi mèo Á, Liana này kể thôi Liana hay quá Money. Ok. Điều này hay quá, điều này hay quá. để anh em mình ơi ác quá không nhỉ có hơi hơi hơi hơi ác với thằng Hecarim không không không ngọc nha không có đậm tay bo như ngọc nha cái gì đây cái gì đây cái gì đây cái gì đây chơi được chơi được chơi được chơi được chơi được à, tụi này nó tính nó bắt mình cho bằng được kìa phải không bắt cho bằng được nè bắt cho bằng được nè bắt ai bắt bắt bắt bắt cứ bắt thôi cứ bắt thường không nó cứ me mình nó giết thường không sứ giả sứ giả sứ giả xong em về đi về đi về đi chết số tài khoản à ai à càng nhờ càng nhờ anh cảm ơn uh, bảo trưng nha à, có quả kèo hay hay hai lúc buổi tối thơm quá à, à. hết chạy mà mày bế mình lên phường luôn rồi <laughs> bế bế bế tôi lên phường rút long rút long nào ừ ừ ừ à, à được trưng gặp trưng là của em á trưng này trưng con trai mà Ở đây là con trai mà không phải con gái đâu Mày cứ của em thôi <laughs> hết game tôi sang ông à ok nếu bạn thích nếu bạn muốn thì ở đây chúng tôi sẽ sẵn sàng tự tin đấy đi sang là cũng tự tin đấy chết luôn nè thôi win win win win win win win win win chào duy chào duy hello duy chào long nhá